Và chúng ta đi vào phần số 1 như sau. Ôn tập hàm số bậc nhất. Và hàm số bậc nhất có dạng là y bằng ái cộng với cộng với b với à khác không. Ok chưa? Thì đối với hàm số này chúng ta để ý tập xác định của hàm số. Các em nhớ hàm số là hàm đa thức thì tập xác định luôn luôn là r. Vậy thì đây cũng là một đa thức Tập xác định D bằng R. Tiếp theo, chiều biến thiên của hàm số. Hàm số đồng biến hay nghịch biến trên những khoảng nào? Thì đối với hàm số bậc nhất này, khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của chúng là phụ thuộc tất cả vào hệ số A. Thì với A dương, với A dương, A lớn không, hàm số là đồng biến trên R. Ok chưa? Hàm số đồng biến trên R thì đồ thị hàm số là từ trái sang phải sẽ đi lên. Nhớ nha. Ngược lại với A âm. A nhỏ hơn 0, hàm số là nghịch biến trên R. Từ trái sang phải đồ thị hàm số là đi xuống. Đó. Và chúng ta cũng sẽ có bảng biến thiên của đồ thị hàm số và trong từng trường hợp A dương và A âm bảng biến thiên. Trường hợp thứ nhất đó là A dương, A lớn không. Thì chúng ta có bảng biến thiên đây. X chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Vì tập xác định là D bằng R. Y sẽ chạy cũng là từ âm vô cùng lên đến dương vô cùng. Từ trái sang phải đi lên. Ok chưa? Ngược lại với A âm. X chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Đó, Y từ trái sang phải đi xuống đúng chưa từ dương vô cùng và xuống đến âm vô cùng đấy là bảng biến thiên của cái hàm số y bằng ái cộng b vậy vẽ đồ thị của chúng thì có gì đặc biệt thì chúng ta cùng đi vào phần đồ thị đồ thị đây chúng ta có này như lớp 7 thì chúng ta học về cái hàm số y bằng ax với a khác không và vẽ đồ thị hàm số đó rồi. Đồ thị hàm số y bằng ax luôn luôn đi qua gốc tọa độ O. Đúng chưa? Vậy thì khi đó ta có ta có điều gì? Đồ thị hàm số y bằng ax cộng b. Nó là một đường thẳng không song song và cũng không trùng với các trục tọa độ. Không song song với trục OX, không song song với trục OY. Cũng không